cô có hỏi đây là ai không lấy uh, lấy lấy cái tay nghe dùm oh my anh is that your sister yes okay how old is he how old is she she's seven seven okay how old are you i'm 13 okay 13 so you're in grade seven seven um, eight I, I, mm, okay. <laughs> I'm not good at math though. okay. Hello. Hello, hello, it's me. It's me again. Miss me? Do you miss me? <laughs> oh, everyone, please turn on the camera. Please turn on the camera. Oh, I see you, Raina. I thought you couldn't join in the class. Hi, Anne. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. How are you today? Good. How about you? Mm. Okay, is there anything interesting that you want to tell me about? Oh, it's today is great. So I think the internet is not good the internet? It's, yes, it's not good, but I think learning with you is very fun. I thank you. Thank you so much. Yeah. The, um, you know, the most, the biggest problem when we learn online is the internet connection. So yeah, it's very, a very big problem. Yeah, but I hmm. think I Okay, thank you so much. Okay, I see some familiar faces here. hello, hello. We're going to start in um, two minutes. Two minutes. Okay, how many of you guys are in here? Um, Big Anne, have you uh, read my comments on your um, work? I had to unmute you first, right? <laughs> yeah. Mm. I think I learned um, things. I learned a lot. Thank oh, you. Okay. Hmm. Okay. Um, overall, your homework is very good, but you need to pay attention to the small details like the S at the end of the verb and the verb in verb ing and verb infinitive. Yeah, thank you. Okay. Please, everyone, turn on your camera. Turn on your camera. Turn on your camera. Thành Nguyên, hello. Huỳnh Huy, Huy Trường Huỳnh Viết. So what is your name? <laughs> I have no idea. Okay. Reina, is there something wrong with your mic? Okay, is everyone ready? Have you all revised 10 new words that we've learned in um, the last lesson. Do you all remember all of the 10 words? If you do, if you are confident, please type yes in the chat box. Who is confident that uh, they know all of the words, all of the meaning? <laughs> it's all about sport, right? All the words, they are all about sports we have 10 sports. Hi. Oh, it's eight. Let's start the lesson. Okay, here we are. Okay. Okay, so next lesson, of course, I will have to repeat the class rules Okay, first, be respectful and stay safe. Number two, pay attention and raise your hand and be active. And last one, we need to uh, be creative and always try your best, even if you don't know the answer. Mm, okay, um, of course. And the, the topic of today's lesson is still sports and games. And now I have a small games for you to revise the word. Okay, are you ready? Another game. I love games. Okay. Here we go. Just a moment, just a moment. Where is it? Where is it? Where is it? Um, not here. Okay, this one. <laughs> uh, do you want to play individually or in teams like the first time? Maybe individually? Okay. Individual? Yes? Random? Random in, in random teams or individuals? Your choice. <laughs> random? You want to put in random teams or individuals? our uh, individuals. I think most people say individual. Random <laughs> teacher. teacher fun? Are you in the class here? Okay. Let's play. So I think there are a lot of people in our class, so I'm gonna say random. Okay, let's try this. If it's not, um, if you don't like it, let's play individual. We have times, right? Uh, do this. Okay, I will copy the link. với từ cô ạ đâu bạn à, bạn nào ấy nhỉ bạn Tina cho bạn Tina được không có hỏi chút nào okay where are you please raise your hand so I can ask you okay here you go Tina is there anything wrong with the game đua xe đạp Rocky bóng bầu dục này đây let's review this <laughs> okay okay that's great that's great I will have to like uh, put more work into this <laughs> one because I cannot see see what you guys see congratulations. Uh, congratulations. Uh, I'm trying. Uh, yeah, I'm trying to die, right? <laughs> okay. Okay, okay. I will have to. Okay, okay. Oh, 45 students in the class already. So I will um, no, you know, revise all of this once again, okay? First we have rugby, bóng bầu dục đúng không nào? Badminton uh, chính là môn cầu lông, baseball, môn bóng chày, skating, trượt băng, cycling là đạp xe, đua xe đạp, running, uh, chạy bộ, volleyball, bóng chuyền, hockey. Uh, đây là môn khúc côn cầu, rất là ít khi nhìn thấy ở Việt Nam. Hình như là không có luôn ý. Ok, sailing là đua uh, đua thuyền buồm đúng không nào? và cuối cùng mình có snowboarding là trượt ván trên tuyết. Okay. So now we move to this one. Do you, have you ever seen this? It's a skill in reading. It's called scanning. Okay, so you guys have to uh, put this into use in today's class. You know, when we read, we read every word in the paragraph. we read every word. But scanning, we just gonna zigzag it from here, from here to here to here. So it's like we not read all of the words in the reading in the paragraph. We just scan for the important information. So, nhắc lại nhé. Uh, scanning đây là một kỹ năng trong à, bài đọc của chúng ta nếu mà mình đọc ấy, thì mình sẽ đọc từng từ từng từ trong bài đọc đó thế là mất mất rất là nhiều thời gian nhưng mà khi mình áp dụng được kỹ năng scanning vào trong bài ấy con thì mình chỉ đi từ chỗ này sang chỗ khác đi rất là nhanh thôi và mình sẽ tìm được cái ý chính mà mình muốn muốn tìm trong bài ok so now I have a reading right here and as you can see we have two questions So I will give you one minute, one minute to answer these two questions. Please write in the chat box, okay? Who wants to win at the Olympics? And who does their sport in other countries? Fast, fast, fast. Don't read all of it. Just scan. Okay, please write in the chat box, okay? Okay. Who wants to win at the Olympics? And who does their sport in other countries? Be fast. Okay. What is the answer? Who wants to win at the Olympics? who does their sport in other countries? Please write in a complete sentence. Write in a complete sentence. Con, con viết một câu hoàn chỉnh nhé. Chẳng hạn như họ hỏi là uh, ai muốn thắng ở Olympic đúng không? Thì mình sẽ viết là bạn này muốn thắng ở Olympic chứ mình không ghi tên đâu. Thế mới là challenging chứ đúng không? Mm -hmm. Okay, I see you, Minh Anh. Okay, who wants to win at the Olympics? And who does their sport in other countries? Okay. Tokyo. <laughs> Oh my gosh. Your name sounds like a brand of car. <laughs> There's two James? No. <clears throat> we, on, we only have Jess Barnes and James Miller we have two kids right here, Jess Barnes and James Miller. <clears throat> okay, who wants to win at the Olympics? Yeah, that's Jess, not James. Jess is a girl and James is a boy. Okay, are you guys finished? Okay, I want to ask one, one person in the class <clears throat> for the first question. Who wants to win at the Olympics? Raise your hands. Where are your hands? Okay, Đức And please. Who wants to win at the Olympics? And after you have answered, please tell me, where do you oh. find the information? I find it because I read in the little James. Okay, in James, right? I think because then I think about the holiday. I want. Hmm, okay. So you say. I want to go there and win. So. Okay, I want to go there and, win. Where is it? Where is it? In James, right? In the Jamular. Mm-hmm. Okay, I have to find it. Uh, okay, I want to go there and win. Yes, correct. How long did it take you? How long did it take you to find this information? How many seconds or how many minutes? How long does it take you? five minutes? I cannot hear you. <laughs> okay. Just a couple of minutes, okay? Uh, next one. Who does their sport in other countries? Thank you, An. Okay, next one, please. Khánh Hui, can I see your face? Are you an anime character? I want to see your face. Khánh <laughs> Hui. Hello. Yeah, you look like an anime <laughs> character already. Hi, we. Can you answer for me this question? Who does their sport in other countries? Yes. Mm -hmm. Yeah. It is Jess. Yes, it is Jess Barnes. So can you tell me the complete sentence? Yeah, we, we, you, still you. Can you tell me the complete sentence? Who does this? Um, other countries. Yeah. Some of these are in the in other countries. Mm, okay, some of these are in other countries. Okay, thank you so much. Ah, that's right. So how long did it take you to um, to find this information answer? Three minutes. Three minutes? Mm. Okay, yes. let's try harder next time. You need 30 seconds most, okay? Okay, thank you so much. Thank you, everyone. I see that in the chat box. What's oh, up? Four minutes? Four minutes? Really? One minute. Okay, and yeah, that's great. I need seconds. <laughs> okay, James wants to win at the Olympics and Jess does her sport in other countries. Okay, now it's time for scanning, but this time more details. Okay. So uh, this time I'm not going to give you the time I will ask right now. Okay, number one, what does Jess do on Saturdays and Sunday? Raise your hands. Raise your hands right now. Okay, Hương please. Can I see your face? Please, can you uh, turn on uh, the camera? Where are you? Uh, Huong Nguyen, right? Okay. Yes. Yes. Hello, Huong. You have the same name as mine. <laughs> what does Jess do on Saturdays and Sunday? And where do you find the information in the reading comprehension right here? Mm -hmm. Guests usually goes to different sailing competitions. Okay, so what did Jess do on Saturday and Sundays? Where do you find? So firstly, we have to find the keywords, right? The first one is Jess. We are uh, we are talking about Jess, not James, right? Okay. Next keywords are Saturdays and Sunday. Okay, Okay, where can you find Saturday and Sunday in the reading? Is there a specific words of sun, Saturday and Sunday? No, right? So we have a synonym. We have a synonym. Chúng ta không nhìn thấy có từ Saturday and Sunday ở trong bài này đâu mà chúng ta sẽ có một từ từ gì nhỉ? Từ đồng nghĩa đúng không? Cụ từ đồng nghĩa cũng chỉ Saturday and Sunday đó chính là từ gì bạn uh, Hương Nguyễn nhỉ? Uh, holidays. Holiday. Saturday and Sunday là thứ bảy chủ nhật đúng không nào? Thứ bảy chủ nhật mình hay gọi đó là ngày cuối tuần đúng không? Đúng rồi. Ok, vậy mình sẽ nhìn ở đây đúng không nào? At weekend. So, what does Jess do on Saturdays and Sunday, please? What does Jess do on yes. Saturday or and Sunday or at the weekend? Okay, can some anyone else help her, please? Thank you, Hương. Uh, okay, let's see. Um, Phan Nhật Đăng Minh. Okay, lần này cô không nói sai tên con nữa rồi. <laughs> Thanh Nhật Đăng Minh. Okay, please. Where are you? Where are you? Thanh Nhật Đăng Minh. Hello. Okay, okay. Just, just do on Saturday and Sunday, please. Uh, she mm -hmm. goes sailing. Yes, she goes sailing. at weekends or she goes sailing on Saturdays and Sunday. Ok, câu này mình sẽ phải chia động từ nào đúng không các bạn? Mình sẽ phải chia động từ go với chủ ngữ là she, là chủ ngữ số ít đúng không? Thế mình sẽ thêm đuôi gì vào uh, từ go nhỉ? Yes, es right? So it's gonna be she goes sailing. Okay, great job. Number two, I need you to be faster this time, okay? What does what does Jess go sailing alone or in a team? Okay, my I please. Oh, she's go sailing alone. She goes sailing alone? Yes. Only alone? Um, does she go sailing or in a team? Mm -hmm. And signs seagull and and sometimes sometimes seagulls with her team. Yeah, that's right. Uh, okay, let's see. I sometimes go sailing in a team, but I go sailing alone too. So what is the correct answer here? She goes sailing both alone and in a team. Okay, lần này chúng ta vẫn phải thêm es vào động từ go. Rồi bởi đây là thì hiện tại đơn đối với chủ ngữ là số ít. Ok, next one. Why does Jess need to work hard? Why does Jess need to work hard? Yay, Zahan, please. Finally, you. <laughs> Hello, Reina. Oh, I, I should not Hello, get teacher. Reina, right? <laughs> Okay. Thank you for joining the class today. Why does Jess need to work hard? Tell me the answer and then tell me where do you find information. Okay, Jess needs to work hard because she know she can do it and she wants to sell and to win. Yes, she needs to work hard because she knows she can do it. Wow. She is a confident person, right? She's so confident in herself and she knows she yes. can do it. And she knows she has to work hard to get what she wants. Okay, thank you, Reina. Great job, great job. I love your accent. I love your accent. Thank you. Okay. Um, because, okay, okay. So number three, we have a different we have a different answer because it's difficult to get a place in the competition team. Okay, so this one, this one is still a correct answer. Okay. And number four, what does James think of rugby and football? What does James think of rugby and football? Okay, moving on to Mr. James Miller right here. We are asking about James. Okay. Um, who do I call right now? Let's see. Minh Anh, Minh Anh, please. Minh Anh. James think rugby yes. and James think rugby and football are boring. Yeah, that's right. They are boring. Boring nghĩa là gì con nhỉ What does boring means in Vietnamese? Uh, okay, Tina, Tina, Tina. <laughs> what does boring means in Vietnamese? Boring means like um, jam. Yes, chat. <laughs> Okay. Do you think rugby and football are boring? I know there's no rugby in Vietnam, but do you think football is boring? Uh, <laughs> okay. Thủy Tiên, Thủy Tiên. Do you think football is boring? Yeah, it's really boring. Really? Do you think football yes. is boring? Who it's exciting? Thank you, Tina. Who thinks it's exciting? Like most boys think it's exciting, right? <laughs> okay. Um, yeah, what can you tell me about football? Do you think it is boring or exciting? I think I, I think I, it is uh, exciting. Okay, why? Why do you think so? Why do you think so? Do you play football? Yes, I play football. Okay. How often do you play football? Uh, I usually play football Okay, usually like how many times a week or how many times a day? <laughs> Five days for one week. Excuse me? I, I, I didn't catch it. Five? Five days a week? Yes. Okay, five days. That's a lot. That's a lot. Um, do you, uh, can you go play football like right now? Is there any restriction like coronavirus restriction eh, at your place? <laughs> Cho con có bị uh, cấm ra đường không và mình có chơi bóng đá được không trong thời điểm này? Yes, I can play. I can play. I play at wow. home. Okay, you play at home. Wow, that's good. That's amazing. Okay, thank you. Thank you, Nghĩa. Great job. Great job, guys. Okay. You think they're boring? Yeah, I don't think so. In my opinion, is they are very exciting. And whenever Vietnam, uh, our Vietnamese team won, like everyone like go outside and ride everywhere on the road. Okay, very nice. I love the spirit of Vietnamese people <laughs> when talking about football. Okay, next one. How many people at James School go cycling? Mm, okay. Okay, okay. Nguyễn Phạm Hà Anh. Can you answer this question for me? Wow, I love your name. Very beautiful name. Okay. How many people at James School go cycling? Nguyễn Hà Anh con bật biết được mình nhé ok ok see you nào hello Hà Anh How many people at James School go cycling? Đầu tiên mình phải tìm xem thông tin mình có thể thấy ở đâu đúng không? À, ở câu 5 này mình sẽ để ý đến những từ khóa như sau. Đầu tiên là how many go cycling đúng không đó hoặc là từ school nữa cho đầy đủ có bao nhiêu bạn ở trường của bạn James tham gia vào bộ môn đạp xe ok Hà Anh The, you don't read you scan you scan hãy tìm xem họ nhắc đến cycling ở chỗ nào thì chỗ đó rất có thể có nhiều khả năng là sẽ sẽ có câu trả lời đúng ở đấy đấy con đã tìm thấy chưa cô chưa nghe thấy đâu nhé cô chưa nghe thấy con nói có vấn đề gì về mic không con okay I think she need I think she needs help okay uh who can help me my aunt please okay um how many hmm. I think is his friends his and friends. His, um, yes, and uh, his school's teams. Okay. Mình phải lưu ý là họ hỏi có bao nhiêu người ở trường bạn James cô. Chứ không phải là bên ngoài hoặc team hay competition nào khác mà là ở trường cô. Chỗ nào nhắc đến cycling và trường nữa. Oh. Um, no one in his school. Yeah. School mm, yes, that's right. Yes. Nobody goes cycling at James School. Không có ai, không có ai ờ, ở trường bạn ý mà tham gia bộ môn này hết. Đó, ok. Last question. Uh, what helps James when he's tired? OK. Đức An, I can see you. You are eager to answer. Okay. What helps James when he is tired? about the Olympics. They are in the Mid Olympics. Very, I think, very. Okay, so we can find the information here. I'm sometimes tired, but then I think about the Olympics. So what is the complete uh, answer for this question? when he's tired, he thinks mm -hmm. only things. Okay. When That's tired, mm. Okay, okay. I see, I see. Thank you, Đức An. In this question, I'm going to answer. He thinks about the Olympics. That's right. Thank you. Thanks a lot, everyone. So, hôm nay là chúng ta đã uh, tiếp cận hơn gần hơn một chút về kỹ năng scanning đúng không nào cô thấy là các bạn cũng có cố gắng rồi tuy nhiên là những bài tiếp theo cô nghĩ là các bạn chỉ nên uh, dành khoảng 1 30 giây cho đến một phút cho một câu trả lời thôi nha ok rồi bây giờ chúng ta sẽ đến một phần khác là sẽ vui hơn bài đọc vừa rồi phải không nào đây là mình sẽ học về phát âm của âm âm gì đó và âm gì đó bạn nào nói cho cô biết hay mày đọc như nào thế <laughs> ok ok let's see let's see bạn nào nhìn bạn nào nhìn mình hôm nay mình sẽ phân biệt hai âm này nha không biết các bạn nào có nhìn nhìn vào đây và biết được cam này đọc như thế nào không cô thấy uh, ít bạn mở cam quá cô không biết là có nên gọi các bạn không nữa các bạn phải mở cam lên nha ok ok bạn nào nhỉ bạn à, Huy Trường Huỳnh Huỳnh viết đi cô thấy bạn à, từ đầu giờ rồi mà cô chưa gọi đấy tên hay quá <laughs> teacher yes. A and I yes A and I right um can you find me an example of the word that has the A sound um, hmm, bạn nào gì à, bạn là Hoàng Anh đi mấy bạn chưa trả lời được câu hỏi bây giờ câu hỏi cái này sẽ có trả lời đâu nhé Ok con có thể tìm được một từ nào đó trong tiếng Anh mà có chứa âm A được không Hà Anh nhá một vài môn thể thao mà mình đã được học cũng chứa từ này đấy Chết rồi cô không nghe thì con nói rồi Hà Anh ạ con đang nói đúng không mà cô lại không nghe thấy các bạn có nghe thấy bạn Hà Anh nói không Ok, bạn Khánh Linh nha, Nguyễn Khánh Linh. Ok, con có thể tìm cho cô ờ, vài từ có âm A được không? Skating. Yes, skating. Right, good job. Đúng từ chúng ta vừa Wait. Sau. Wait. Yeah, đúng rồi. Yes. Anything else? Mm, day. Day. Yeah, đúng rồi. Càng nhiều từ càng tốt. Bạn là Hoàng Minh Thảo. Cảm ơn Khánh Linh nha giờ cô gọi bạn là Minh Thảo ok bây giờ con có thể tìm cho cô một cái từ những cái từ nào đó bất kỳ mà có chứa âm ai được không <laughs> bạn nào nói lời chị <laughs> pray chị ok Hoàng Minh Thảo dạ <laughs> yes uh, white white uh ừ -huh. Anything? Right. Right. Yes. Đúng rồi, đúng rồi. One more, one more. One like. More. Like. Chuẩn luôn. Quá chuẩn, quá chuẩn. Tốt quá. Ok. Minh Thảo, thank you so much. Nào, bạn An Khánh có vẻ là rất là muốn trả lời đúng không con? Hay là muốn viết? gọi nhá. <laughs> ok, hello An Khánh. hello. Hi, nice to meet you again. Ok, bây giờ con có thể tìm giúp cô ờ, hoặc là đọc lại những gì con đã ghi ở trong <laughs> chat box về những từ mà có chữ âm A và âm I được không? Âm A con có âm A dạ. chưa tìm thấy hả? Để con kéo lại. kéo lại á, con không nhớ dạ. đến thì con biết con hả? A con có con gay, con có pray, con có gì nữa? Hay lay, còn âm okay. I con có die Ừ. Ngoài ra okay. ngoài ra còn nhiều từ nữa. Ừ, các bạn biết là uh, nếu mà mình tìm được càng nhiều có những âm này thì mình càng trở thành một rapper giỏi không? <laughs> ok, who wants to be a rapper? <laughs> Nhưng mà từ từ A nó còn từ dây nữa mà cô. Yeah, dạ, yeah, đúng rồi. Yeah, dạ, who wants to be Eminem? Ai muốn thành rapper nào? Ok, cô nghĩ là bài tập về nhà của chúng ta sẽ phải viết ờ, một bài rap ngắn hay sao ấy để chúng ta còn thi rap Việt chứ nhỉ right ok bây giờ chúng ta vào việc thôi <laughs> chúng ta sẽ nghe một ờ, đoạn ờ, redox recording nhỏ nhé sau đấy thì mình sẽ xem mà từ nào nằm vào cột nào ok nghe nghe một lần ờ, đầu tiên track 1.9 A sailing baseball day skating Wait. I cycling bike fly at the end okay okay i think it's the end À, ok, rồi, nhiệm vụ rất đơn giản thôi. Hãy cho những từ này vào đúng ô của chúng. Ok, bạn nào muốn làm? Nhiều bạn muốn làm. Đức Minh là bạn nào? Cô thấy bạn comment vào đây nhưng mà sao cô không đi giơ tay nhờ? Phải giơ tay cơ. Phải giơ tay cơ. Bạn nào giơ tay? <laughs> Cô toàn gọi mấy bạn này rồi. À đây Đức Minh đi rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy con. Rồi, Hello Đức Minh, vẫn là còn đang chỉnh cam. Rồi, cô cô cô nghĩ là chuẩn lắm rồi đấy. <laughs> Đức Minh đâu rồi? Hello con ơi. <laughs> Bật mic lên nhá. Được rồi, bạn có hơi bị lỗi kỹ thuật một chút rồi. Cô gọi bạn khác vậy. À, ok. Lê Minh Nhật <laughs> Lê Minh Nhật Are you still at school? Các bạn vẫn đang ở trường Is fly Ok, mình sẽ làm mục A trước nha A có những từ nào mình có thể cho vào trong bảng này nhỉ? Phân loại day Yes, day Okay rồi mic có bị tắt chưa ok tiếp theo nào các bạn chẳng mở cam của bạn nào bạn nào ừ, từ con nói tiếp đi minh nhật skating skating skating đúng rồi skating có bạn đọc là skating hoặc là skating giống như cô hay đọc ok còn không con còn từ nào có chứa âm a không Dạ có. Là dạ có chứ nhỉ? Có chứ nhỉ? đúng không là wait ok wait wait wait đúng rồi nhớ là bật âm cuối nữa wait vậy là những từ còn lại mình chắc chắn là cho vào mục đây rồi ok một bạn đọc giúp cô những từ còn lại nha bạn nào bạn nào bạn nào trời ơi trời ơi trời ơi cô thật là ok à, bạn Minh Anh bạn Minh Anh cô gọi bạn này chưa nhỉ Hệ Minh Anh còn giúp cô đọc những những từ còn lại mà có chứa âm ai nhá. Bike. Yes. Bike. Fly. Bike. Yeah. Life. Yes. Rain. One one more time. Bike. Fly. Life. Riding. Okay, riding. Oh my gosh, I love your accent. Ok, con đọc rất là hay. Cô cảm ơn con rất là nhiều. Rồi, bài này dễ quá. Có vẻ dễ quá rồi ấy. Bike, fly, day, life, riding and skating. Nhưng mà cái này mình sẽ giúp con các con làm rapper đây này. Ok, this one we have tongue twister. Các bạn nào thử cái này chưa? Các bạn nào thử cái này chưa? Tongue twister tongue twister. Ok, chúng ta sẽ có rất là nhiều từ có âm A ở trong đoạn văn này và nhiệm vụ của mình là đọc nó nhanh nhất có thể. Ok. Nhanh nhất có thể nha. Những cái từ in đỏ chắc chắn đây là từ có chứa âm A rồi. bạn nào tự tin bạn nào tự tin đọc đoạn này thật là nhanh mà không bị vấp nó vẫn đầy đủ các âm vẫn rõ ràng <laughs> Ôi, nhiều nhiều bạn muốn đọc thế rồi sao mà cô gọi hết được <laughs> chờ cô để cô xem cô chưa gọi bạn nào các bạn cứ luyện tập đi để cô xem trong lớp mình có những ai nào cô chưa nhớ hết tên các bạn cô bạn nào muốn làm đức minh à phải là đức minh à con con spam cô hơi nhiều đấy con ạ cô biết rồi cô biết rồi cô biết là con muốn làm rồi <laughs> bạn Đức Minh bị hỏng mic à ok con thế là hôm nay cô không nghe con nói rồi Mai Anh này để cô xem bạn nào à Đức An Mai Phương là bạn nào cô ít mời em ghê à đâu Mai Phương là bạn nào Cô xem nào những bạn giơ tay sẽ hiện lên đầu tiên đúng không à đây bạn Mai Phương đấy nhưng mà con không bật con không bật cam Phương ơi cô có đâu có nhìn mặt con thế là cô kiểu cô kiểu nách Phương nhá Phương muốn nghe Phương, Phương muốn uh, cô gọi đúng không me I can read as a rapper <laughs> okay okay để cô để cô cô gọi bạn Phương trước nhá bạn Mai Phương nhá ok con rồi chúng ta im yên lặng nghe bạn nói như nào nào đâu rồi Phương đâu rồi cô cô mở biết cho con rồi đấy giờ con chỉ cần nói thôi <laughs> mình đợi lần sau ok ơ bạn Phương đâu cô gọi con mà con không con không bật mic à bạn Mai Phương đâu rồi ơ à, thế rồi bạn bỏ rơi cô rồi bạn nào nào để cô xem nào bạn Lina cô gọi chưa nhỉ cô nhìn thấy bạn từ đầu giờ cô gọi chưa nữa oh, ok Lina bạn Lina học lớp 6A4 ờ, nhá <laughs> ok cô gọi con rồi đấy, con chỉ cần nhấn mở mic và con đặt cho cô thôi đầu không chẳng ai trả lời cô hết à cô mở mic mà chẳng bạn nào mở lại được rồi uh, cô sẽ mở mic cho bạn nào bạn nào tự tin à? bạn Trần Khánh Nam hình như cô thấy con cả lớp level 2 hay sao ấy con học lớp mấy thế à nam à con học lớp 4 vẫn vào đây đúng không vẫn được luôn ok I know a boy named Tate who did with his gun at age eight. I'm un unable to state what Tate eight at eight eight or what Tate date eight at eight eight. Okay đúng rồi ok giỏi giỏi giỏi đúng không à, tất cả từ in nhỏ thì con đã đọc đúng rồi tuy nhiên là có một mẹo là để đọc nhanh cái đoạn này mình không cần đọc cái âm cuối nữa chẳng hạn như là it it mình đọc it it thế thôi it it hơi bị lâu đúng không it it it it at it it right Ui, I sound like a rapper right now oh my gosh rapper vibe, rapper vibe right now. Okay, thank you, Khánh Nam. Thank you so much. I need one more, one more. Who wants to be a rapper? Um, Đức An. Okay, Đức An, please. I think you want to try this one, right? Hello, boy named Dave Butang, which is start a date. I'm unable to say what date it, a date it, or what date a date it. Okay okay, okay. Very good, very good. Very good and very clear pronunciation too. Thank you so much. You are a future rapper. Okay, and Kang, please. <laughs> uh, can you hear me? Yes, very clearly. I know a boy named Tate who died with his girl at 8 8. I'm unable to state what Tate ate at 8 8 or what Tate's date ate at 8 8. It sounds very nice. Very nice. Very good job. Thank you so much. And I feel like there is a rhythm there, right? Sounds danced it right now. Yeah. <laughs> okay, Reina, please. you like rap? Rena? Okay. Do you want to uh, read this one? Yeah, please unmute, your, unmute yourself. <laughs> Mai Phương cho con đọc lại. Ok, rồi lát một lúc nữa cô gọi lại con nha để cho bạn Rena trả lời nốt nào. Ok. <laughs> yes. I'm ready. I'm ready to roll. Okay, now let's go. I know a boy named T who died with his girl at A8. I'm unable to stay with T8 at A8 or was T at day 8 at 8. Yeah, right. Absolutely. Thank you. Very good rhythm. Yeah. Thank you so much. Great job. Cô hứa bạn Mai Phương, cô sẽ gọi bạn lại rồi. Bạn Mai Phương là bạn nào? Ừ, để cô tìm con nào. Where are you? Đâu bạn Mai Hương đâu? Thế rồi cô không tìm thấy bạn ấy. Bùi Lan Phương này. Rồi bạn bạn bạn à, Mai Phương con giơ tay hộ cô ấy, cô tìm con. Nhiều bạn cũng không, không biết con ở đâu. <laughs> Mình vẫn còn một thằng twister nữa yên tâm nhé. Ok, cô gọi nó bạn Đức Minh này. Đức Minh nhá. Hãy kết thúc bài này let's finish this with a wow. I know a boy named Ted to who did with his Done. gun. I know a boy named Ted who did not with his gun at 8 8. I am unable to stay. what stay? at 8 8 or what states Okay. Okay, very clear pronunciation. Thank Mà you. Cô hỏi con thì con đi được bộ 10 vòng. Mẹ ơi, ra hộp cho anh mà. Đi bộ được 10 vòng. <laughs> ok, rồi. uh, bạn nào nữa? Bạn nào nữa? Xem nào. Đức Minh này, Gia Hân này. Rồi rồi. Ồ, vẫn chưa tìm bạn Mai Phương được. À, Mai Phương đây. Đây rồi. Nốt con nhá rồi cô sẽ sang cái trang Twitter tiếp theo Mai Phương ơi con hãy unmute yourself đi cô đợi con đề I know a boy named Ted who did next week. His work at 8 I am was supposed to stay was be tight at I I I or was test died at 8 I m Ok, rồi các âm A rất là hoàn chỉnh rồi. Tuy nhiên là từ S, từ H thì mình vẫn phải có âm cuối là đúng không con? Khi nào kết thúc nó thì mình vẫn phải có eight eight eight eight thì, thì người ta lại không hiểu eight eight ok rồi giỏi lắm các rapper tương lai của cô tiếp theo chúng ta có âm ai wow wow wow You have some minutes to practice. Lúc gì cô được nghe thì các con luyện tập ok nào nhìn nhìn cô nhìn cũng hơi hoa mắt đấy các con ạ cô mong là các con có đủ ờ, <laughs> tỉnh táo để đọc cái đoạn này thì bạn An Khánh đoạn trước tự tin quá nhưng mà đoạn này có vẻ là hơi hơi mất tự tin rồi nhỉ bạn nào bạn An Khánh à <laughs> I can wrap with it <laughs> okay. rồi để cô xem là cô chưa gọi bạn nào mà các bạn giơ tay nhá ok vài bạn cô gọi rồi nè cô rất là muốn gọi các bạn Bùi Lan Phương có muốn cô gọi không có muốn ờ, đọc đoạn này không con cô nghĩ là nên chia đôi đi Ờ, bốn uh, bốn dòng đầu và bốn dòng sau đi không phải dài quá ấy. Bùi Lan Phương gọi không có có bốn cô gọi không cô gọi nhá con sẵn sàng chưa sẵn sàng thì con dơ con dơ uh, ờ, ngón uh, tay lên cô vẫn đang nhìn con này Phương ạ <laughs> the real is too hard <laughs> it's like a poem it's like a poem but we can make it into a rap song. Hmm. Chia đoạn thì quá dễ Nhưng mà cô cũng muốn cho các bạn khác nói nữa cơ. Cô nghĩ là mình cứ chia đi. Bởi vì nhiều từ mà, trong bốn câu này cũng nhiều từ á. Bạn Dương, bạn Dương hay là bạn Phương nhỉ? Bạn Dương, con không bật. Thế cô cô thử ăn mute con nhá. Con có ngồi đó không? À bạn Dương đây rồi. Rồi. Cô sẵn sàng rồi đây. Okay, hello Zoom. Do you want to answer me? Yes. Okay. Can I see your face? Can you turn on the camera? Okay, hello. Are you using your, your phone or your pad, your iPad, right? Where are you? Oh okay, Zoom. Uh, <laughs> where are you? Where are you? Okay, unmute yourself and read for me the first four sentences. <laughs> Yeah. Okay. You not need the, to lie and night light on the light night light tonight on light light light on silent night and tonight at uh, night that night when okay. the night, night okay please continue yes no no rồi vậy tắt mic rồi à ok rồi khá là tốt tuy nhiên là cô thấy con hơi bị ờ, đọc nhanh quá nên là chữ l nó thường hơi hơi bị biến thành chữ n đúng không ok rồi nhớ sửa cái phần đó các nhá l âm l là l, còn n là n nha rồi xem nào cho cô tí cô tí ờ, ok bạn nào bạn nào lê minh nhật ờ. <laughs> lê minh nhật rồi từ cho cô cô sẽ gọi hết các bạn bật bật cam lên con ơi cô muốn nhìn mặt con đâu rồi lê minh nhật lê minh nhật lớp 6 ok à là bạn này <laughs> rồi đọc cho cô bốn dòng đầu tiên thôi nhé bốn dòng đầu tiên thôi you never need to light a night light or want a night light a light night light toiners for night lights lights uh last light um tiger uh snake that's light <laughs> ok có vẻ là chưa chưa chưa ờ, đúng hay hay con hay bị đảo chẳng hạn là slide slide thì con lại đọc là slide slide đúng không <laughs> ok rồi chắc là mình sẽ phải luyện tập nhiều hơn đấy dễ mà bạn nào bảo dễ mà <laughs> cái này mà dễ à hơi bị khó đấy rồi ờ, bạn An Khánh hộ cô mà con muốn học đọc cả bốn dòng hay là tất cả như như nào yes cô tưởng con bật I I am practicing. I, I, I am practicing with with the beat. Yeah, I heard that. I heard that. But I'm still practicing. You're still practicing. Okay, so it's gonna be your homework. Let's make a beat. Why? <laughs> You're practicing. You're practicing. Yeah. Right? So you beat. have to hand it to me. You have no need to light a night like on a light, light like tonight. For a night light, light a side light, and two nights a night that light. When a night light, wow. I like to light, light. It is not really quite right to light a night light with daytime lights on the night night to light tonight. Oh my god, that's so hard. That's too hard. that is great. Có đầu tư đấy con ạ. À. Ok. Great job, great job. Wow, sao con có sẵn biết vậy? Cô muốn cô muốn hỏi vì sao con có sẵn biết vậy? Bố con tà, bố con bố con tìm trên YouTube. Wow. Ok. Wow, có tiềm năng đấy con ạ. À. Very great potential here. Thank you, thank you. Ok, cô sẽ gọi một bạn nữa thôi. Cô cười, cô cười, cô mệt lắm rồi các bạn. uh, <laughs> nốt nào uh, bạn nào nè Tảo Khôi à? Tảo Khôi có la được không? Được không? Được học Được đúng không? Học lớp của cô là phải được, đúng không? Ok, Bảo Khôi. The stage is yours. You have no need to light and light night light on the night, night, night tonight, for um, light, light, light, a slight light, and tonight, a night that's light. When uh, night lights, light tonight light, mm-hmm. it is may not quite right two light night lights with this night light on the light night light tonight. Okay, okay, great job, great job. Có thể là tốc độ chưa chưa được bằng các bạn khác nhưng mà các âm phát âm rất là rõ và rất là chính xác. Ok, cô cảm ơn bà Khôi. Khóa lớp mấy nhỉ? Khôi học lớp mấy các nhỉ? mấy ngày giờ lớp 4 này mà còn đòi hỏi mà ok ok thank you bảo khôi wow còn bạn nào nữa không cô gọi một bạn thôi một bạn nữa thôi nữa thôi bạn nào một bạn nữa thôi cô chưa gọi bạn nào nhỉ toàn là các bạn lắc cam thôi cô chẳng nhìn thấy mặt bạn nào hết á cô, cô chỉ gọi các bạn là mở cam thôi nhở em à hmm, cô bạn tú chứ nhở tú được rồi con hãy kết thúc nó và <laughs> thật là hoành tráng nữa cô đi con hãy kết thúc buổi học ngày hôm nay thật là hoành tráng đi <laughs> tú ơi yeah, vâng, yeah. ok rồi con thể đọc một ờ, câu hoặc là đọc cả bài cũng được ok được You know, okay. need to light a night light on a light night to tonight, for a night light like a sky light, and tonight a light that light. Ok, bị bị bị uh, mất ờ, cái đoạn chữ chữ này đây gọi đọc thành lai, đúng không? Và wow, khó đấy. Lê Bùi Đức An à? Rồi, con hãy kết thúc hành trá đi con. Cô cảm ơn bạn Tú nhé. It's like a night light, or the light night like tonight. For a night light like a slide light, and tonight a night that light, with the night light like two night lights. It's real, it's really no acquired right. To light night light with their slide light, on a light night like tonight. Wow. Wow. And you have to have a signature move at the end, right? mình phải có một cái điệu bộ gì mà của bản thân mình khi mà mình đọc xong bài này chứ nhỉ <laughs> về nhà nghĩ bạn An Khánh cô nghĩ là con cũng có signature move của con rồi đúng không ok rồi cô cảm ơn các bạn nha wow, cô tưởng là bài hôm nay mình sẽ dạy nhiều hơn nhưng mà không cô nghĩ là cô thích hát với các con hơn đó <laughs> ok rồi wow thế rồi cô dạy mà quên hết cả giờ giấc rồi các con ạ rồi cô nghĩ là hôm nay là bài tập của bài của chúng ta sẽ kết thúc ở đây à, cô sẽ gửi cái này lên trên group zalo nhá có thể à, về nhà các con hãy à, luyện tập nói hai bài này sau đấy có thể uh, quay video lại giúp cô nha đó khá là hay đúng không có thể luyện cho mình uh, cách nói có vần điệu hơn này và về cả phát âm của mình nữa sao cho nó tự nhiên mà nó vẫn đúng đúng không người khác vẫn hiểu được đó và có nhịp điệu trong nó trong đó nữa là cái rất là quan trọng ok à, trước khi buổi học kết thúc thì cô ờ, muốn ờ, nói qua một chút về chương trình là gì nhỉ à, đây cái này nè các con đã các con có muốn tham gia cái chương trình này không cô nghĩ là các con nên đó bởi vì có quà con ạ đó mà cũng sắp đến trung thu rồi ai mà cũng có ừ, cũng muốn có quà đúng không super cute nha để cô xem thể lệ như nào các bạn đều có thể tham gia được hết và mình sẽ quay một video nói bằng tiếng Anh thôi kể về một sự kiện một uh, kỷ niệm nào đó đáng nhớ của con trong các dịp trung thu đó nếu mà mình càng đầu tư thì càng tốt nếu mà có kiểu trang phục này xong rồi là uh, đọc thơ đọc rap này đấy thì càng tốt và mình sẽ có cộng điểm plus để được giải cao hơn nhá đó đấy nếu mà các con có hứng thú mà các con muốn chia sẻ bất kỳ một kỷ niệm nào đó của bản thân thì mình hãy tham gia chương trình này nha ok đây sẽ là một cái chủ đề khá là hay và biết đâu là mình lại có quà trung thu năm nay ok rồi cô cảm ơn các con nha ok đó nếu mà muốn cô gửi lại cái này thì lát cô gửi cho cho các con qua nhóm zalo nha để mình tham gia ok à, vậy là buổi học hôm nay của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi cô mong là các con uh, vui này học được thêm nhiều thứ trong buổi học ngày hôm nay á Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp các bạn vào à, thứ năm, à, không phải thứ năm, không thứ năm chủ nhật tiếp cuối tuần này, <laughs> đúng không? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Lúc 8 giờ chủ nhật tuần này các con nhé. Ok, cô cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các con à, mình lại làm bài tập đi ngủ, mai chúng ta đi học tiếp nha. Ok, cảm ơn con. Good luck with school. Good luck with school. Hello. Goodbye, Goodbye teacher. Bye. Sure. Nice having you here. You Bye. are talented. Thank you so much. Goodbye. I'll still be here when you all log out. Bye, Goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. bye bye bye bye Wait. Bạn nói gì với cô bye. chứ? Bye. Um, so, so today I'm going to, uh, I, I am going to search for a beat on YouTube, and then and then I'm gonna rap on it, okay? And then okay. okay. Yes, yes, yes. I, I okay. Maybe, maybe, like, like maybe, okay? Maybe. Okay. Thanks. Thank you. Good night. Good night. Join that festival too. Bye bye. Bạn Tina nói gì với cô hả? Và vâng, các con đang nói chuyện nhau. Festival too. Uh, ờ, yes. The festival. The festival that you share, I joined mm -hmm. that too. You joined it already? Yeah. Wow. Yes. That's great. That's great. Uh, khi nào cô không biết là khi nào có trả chắc là hết hạn ấy thì mới có kết quả hay con ạ? à, để cô con Facebook của con tên là gì để cô xem mẹ con đăng hả à? dạ. mẹ con đăng Facebook dạ không Facebook của mẹ à thế à Facebook của mẹ à? à thế con có ghi tên Thủy Tiên đấy chứ gì để cô lát cô thử ờ, lướt lướt cô tìm sẽ có nhá ok cảm ơn à, con phải phải ra tủ sách lên đi coi ừ ok ok cô chào các bạn nha đi ngủ sớm nha ngủ ngon nha ok cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia lớp với cô Bye. Uh-huh. <laughs>